Xin chào các bạn nha, hôm nay là mình đang làm cái clip là về à, mấy chú rùa phóng xanh nha các bạn Thì ở nhà mà ai có những cái trẻ em mà gọi là chậm đó, khờ đó Thì mình sẽ dùng cái phương pháp này để phóng xanh để giúp cho trẻ em, à, mấy cái em bé là sẽ khôn hơn nha các bạn Thì mình sẽ khắc tên à, của mấy em ở trên rùa Đó đây là mình đang vẽ mẫu trước rồi hồi lấy máy mình thắt tên vô rùa mới được nha các bạn cua đinh ba ba gì cũng không được chân nha dạ, ừ. Ừ. gì thôi hả ừ. gì đâu vậy thôi đi tên thôi tháng năm sinh ngày tháng năm sinh là ngày à, mẫu rồi còn mấy con xa quay ừ. xin chào các bạn thì uh, sau khi mà các bạn khắc uh, bằng như vậy nè các bạn đó thì các bạn sẽ vô viết uh, cái bút xóa lên cho nó gõ nha các bạn đó các bạn khắc tay cho các bạn đồ bút xóa lên đó ngày tháng năm sinh tên tuổi đàng hoàng ừ. thì bé nào chậm tiếng chậm nói chậm cờ cạo thì mình làm cái này nha mình làm từ còn nhỏ cho tới 5 tuổi vẫn được nha các bạn thì các bạn phóng sanh càng nhiều gùa thì càng ờ, lên được quả này nghe các bạn cái này rất là linh thiêng nha các bạn gùa nằm trong nhóm ờ, tứ linh đó các bạn long lân quy phụng đó các bạn thì ờ, có bà nội bà làm rồi cái này á nhiều lần rồi nghe các bạn thì đã thành công rồi nghe các bạn bây giờ mấy người kia là đổ kỹ sư bác sĩ đâu không á hồi xưa khờ khạo dữ lắm không có biết cái gì hết chỉ cần phóng xanh thả gùa ghi tên khắc chữ là nó khôn ra nha các bạn thì à, bây giờ mình chuẩn bị cái bước là mình đi à, thả phóng xanh trước khi phóng xanh là mình à, trước khi phóng xanh là các bạn phải giấy nha các bạn hiện tại thì nước gồng với lại không có cái cầu để mà phóng xanh nữa các bạn thì à, mình phải à, thì cái bé bé nào mà, mà khờ đó nghe các bạn thì mình phải cầm kêu cái bé đó cầm con rùa thả cầm con rùa thả đi mới được nghe đứng dậy đứng dậy đứng dậy đứng dậy đứng dậy nè nè cầm cầm gờ nè gờ vô đi gờ đi sợ sợ đi gờ đi ừ gờ vô ngang ừ ghê đâu không có ghê đâu đó thì thả nghe ờ, ừ, đi đâu rồi nó theo dõi rồi nè gỡ gợn cái đi rồi rồi rồi rồi thôi rồi thôi rồi rồi rồi không sao không sao không sao rồi rồi rồi rồi đó thì phóng xanh rồi nghe các bạn đây đó rùa nó bò xuống dưới kia rồi các bạn ơi nhanh quá rồi để cho nó tự bò đi mẹ ơi ừ đó thì phóng sanh của đứa bé phải đụng vô là nếu mà lớn hơn chút thì có thể cầm thả là nếu mà không sợ thì cầm thả thì nó sẽ tốt nha các bạn Thank ừ. you. sư rồi rồi đã đi hết rồi nghe các bạn rồi vừa nhìn vậy là xong rồi nghe các bạn cảm ơn các bạn đã qua theo dõi video